Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì à, chúng mình đã có thể có mặt cùng với nhau trong buổi học ngày hôm nay hay là chưa Nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Rất hy vọng là chúng mình đã có thể gặp nhau trong buổi học ngày hôm nay Để chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một cái nội dung mà như chị Hiên có để ở đây ạ. Đó chính là cùng với nhau lấy lại về cái phần gốc của nghị luận xã hội bởi vì trong thời gian vừa qua thì phải chia sẻ thật lòng với các bạn rằng một trong những cái phản hồi nhiều nhất từ các bạn đến cho chị đấy chính là những cái băn khoăn của các em trong cái tiến trình học nghị luận xã hội có rất nhiều bạn nói với chị rằng cứ nhìn thấy nghị luận xã hội là rén cứ nhìn thấy nghị luận xã hội là sợ thế còn các bạn các bạn thì sao? Các em có phải là những người đang trong trường hợp như thế không? Đấy là cứ nhìn thấy nghị luận xã hội là sợ là lo lắng không ạ? Rồi chị xin chào Phương Thảo này, xin chào Minh Hằng, xin chào Khoa, xin chào uh, Hoàng Tình, xin chào Lan Anh, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các em đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Và nếu như mà các bạn đã có mặt rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nha. Với một cái mục đích của chúng ta đó là cùng có mặt với nhau trong phần phát trực tiếp này để làm gì ạ? để cùng lấy lại được không nào? Để cùng lấy lại gốc của nghị luận xã hội là một trong những cái dạng tập làm văn mà đối với rất nhiều bạn thì đây thực sự là một cái nỗi băn khoăn được không ạ? Nên là trước tiên là chúng ta sẽ cùng đợi à, các bạn một chút xíu nhé. Hiện tại thì chị đã thấy là có khoảng gần 100 bạn đang có mặt ở đây cùng với chị rồi Chị chào Trang này, chị chào Hoàng Thảo này Xin chào Trường này, xin chào các bạn Nội dung của buổi học ngày hôm nay sẽ là được không ạ? Đó là về phương pháp làm nghị luận xã hội. Được không ạ? Thật ra thì ờ, cũng đã có khá là nhiều thời gian. <coughs> Ôi, xin lỗi các bạn nhé. Ngày hôm nay sức khỏe của chị không được tốt lắm. Đấy, các em thấy đấy. Đang giao mùa mà. Thế nên là các bạn cũng sẽ chủ động giữ gìn sức khỏe nha bởi vì nếu như mà không có sức khỏe thì chúng mình sẽ không làm được cái gì đâu nên là các em cũng thế nhá các bạn phải giữ gìn sức khỏe nhá như chị hiên bây giờ như ngày hôm nay là kiểu cảm giác như là là giọng cũng không được tốt lắm đấy mà lại còn hắt xì hơi liên tục luôn đấy chúng mình ạ hết sức thông cảm với chị nhá rồi đỗ ngọc anh chị ơi mai em thi chị chào thúy diễn thứ ba em thi à ồ có rất là nhiều bạn chuẩn bị thi nha ồ mai em cũng thi rồi thảo linh rồi nhất trí thế thì chị nghĩ rằng là buổi hôm nay em thi xong rồi à làm tốt không các bạn đâu phải là chúng mình sẽ chỉ dừng lại ở một cái kỳ thi này đâu đúng không? Sau khi thi giữa học kỳ 2 xong thì chúng ta còn thi cuối học kỳ 2. Đối với các bạn lớp 9 và lớp 12 thì sau khi mà à, vượt qua năm học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ còn đến với một cái kỳ thi rất quan trọng, đó là kỳ thi 9 lên 10 và đó là kỳ thi đại học, đúng không ạ? À lần thi vừa rồi em sai vấn đề nghị luận chị ạ à. Trời ơi Thế là lạc đề à mà lạc đề thì lấy đâu ra được điểm cao hả em hả Hoàng Anh Trời ơi các bạn ơi Đấy là một trong những cái điều mà chị nghĩ nó là cái việc then chốt nhất Em được 6 điểm văn à Ôi dồi ôi đôi mắt long lanh kia kìa Đúng rồi mình được điểm không được như mình mong muốn thì đương nhiên là mình phải buồn đấy là chuyện rất bình thường nhưng mà chị mong rằng là các bạn sẽ có thêm cái động lực để các bạn có thể chủ động học tốt hơn nha thôi bây giờ thì quay trở lại đây nhá à, hãy trang bị cho mình một cái lòng quyết tâm sau buổi ngày hôm nay phải ít nhất nắm được về phương pháp làm nghị luận xã hội nhá em được 7 điểm văn ạ à. ừ, thế thì phải cố gắng thêm nữa nhá à Em viết thì tự tin mà điểm thấp quá Ồ thế á Làm sao để thuộc văn nhanh ạ à? Đấy chị thấy là không phát trực tiếp thì thôi Mà hễ cứ phát trực tiếp là thấy rất nhiều câu hỏi đến từ các bạn À em làm tâm, tâm huyết lắm mà chỉ có 6 điểm rưỡi thôi chán uhm. Nhưng cái vấn đề là mình làm tâm huyết Nhưng mà mình có làm đúng, làm đủ, làm sâu, làm hay không Thì mới là quan trọng chứ, đúng không? Cuối kỳ một em được 8 điểm cũng khá thất vọng Thế thì kỳ này phải cố gắng hơn nam nhá và chị cũng tin là em cũng sẽ nhất định có được những cái số điểm tốt thôi chỉ cần mình cố gắng đấy bao nhiêu tâm sự của các bạn đang tỏ bày ở đây về việc học văn đây này và nội dung ngày hôm nay thì chị hiên cũng muốn hướng tới một việc đó là làm thế nào để ít nhất sau buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết phương pháp làm nghị luận xã hội và các bạn sẽ không nói với chị hiên một cái điều đó chính là em rén cái này em sợ cái này em sợ cái kia khi làm nghị luận xã hội nhá May thật em được tận 9 chị ạ à, Chúc mừng em nhá Một cái số điểm rất là tốt Chị chúc mừng em Làm cách nào mà vào phòng thi nghĩ được nhiều ạ ừ, Chị nghĩ nó sẽ xuất phát từ ý tưởng và ý tưởng đó khai triển như thế nào thì đây Bây giờ chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu đây Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau học về phương pháp làm nghị luận xã hội Vậy thì các bạn ở đây, những bạn nào đang quyết tâm để cùng với chị Hiên có thể làm thật tốt câu nghị luận xã hội thì dơ thật cao cánh tay của mình lên cho chị Hiên xem nhá. Một lòng quyết tâm, một cái lời quyết tâm được nói ra thì cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng mình có thể thay đổi và chúng mình làm mọi thứ tốt hơn đấy. À em học được bài đồng chí về bếp lửa mà hay quên quá chị ơi Thế thì em sẽ phải xem lại về cách em đang học kiến thức nền nha Rồi chị chào Mai Vương, chị chào em nha Các bạn ơi, nào quyết tâm nha Ok, nhất trí <laughs> Rồi ạ, à, quyết tâm nhất trí nhá Đã thấy rất nhiều cánh tay được dơ lên rồi Thế thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá Các bạn ơi Phương pháp làm nghị luận xã hội uhm, Ngày hôm nay thì chị Hiên đã chuẩn bị rồi nha Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Các bạn có nhìn thấy rõ cái phần mà chị Hiên đang trình chiếu ở đây không ạ? À, có lẽ là chúng mình sẽ phải tốc ký lại những phần mà các bạn cần Và những cái phần nào mà nó tức là các bạn có thể ghi nhớ được luôn thì các bạn không cần ghi lại còn nếu như mà trong cái trường hợp là các bạn không ngay lập tức nắm bắt được cái phần kiến thức đấy thì các bạn cũng sẽ chủ động là ghi lại tốc ký nhanh những cái phần này nha còn nếu như mà vẫn cảm thấy băn khoăn nữa và muốn được nhận cái tài liệu này thì các bạn sẽ gặp chị Hiên ở trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu nhé khóa đấy thì cuối tháng này sẽ khai giảng đấy ạ. Ok. Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Phương pháp làm nghị luận xã hội Được chưa nào? Các bước làm bài À, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy giúp cho chị đó chính là chúng ta sẽ có các cái bước để đi thiết lập một cái bài văn nghị luận xã hội chị Hiên đã để ở đây rồi. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây nhá, bước số 1 đó chính là chúng ta phải phân tích đề và xác định vấn đề nghị luận. Ok chưa ạ? phân tích đề và xác định vấn đề nghị luận nhá thì một xíu nữa khi mà nói đến về các cái dạng đề bài thì chị sẽ nói cho các bạn biết là chúng ta sẽ cần những cái thao tác gì để chúng ta có thể xác định được chính xác à, xác định được chính xác về à, cái việc là xác định vấn đề nghị luận nhá chị ơi có mẫu mở bài và kết bài không ạ à? à, có chứ sẽ có chứ <laughs> các bạn cứ hết sức bình tĩnh nhé thì ở đây các bạn có thể thấy là nếu như nói về dạng đề nghị luận xã hội Chị thấy là bây giờ hiện tại là có hơn 200 bạn tham gia mà ít tim quá này Mọi lần các bạn vào các bạn thả tim cho chị Hiên nhiều lắm cơ mà Ngày hôm nay chưa thấy thả tim tung bay dợp trời gì cả <laughs> Các bạn ơi, sẽ có Nhưng mà chúng mình sẽ phải tốc ký để ghi lại nha Còn lại đối với những bạn nào ấy mà đã tham gia trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu rồi thì các em cứ yên tâm bởi vì tài liệu chị Hiên đang sử dụng ở đây chính là cái khóa học à, chính là cái tài liệu dành cho khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu đấy ạ. Hiện tại ở đây thì đã có bạn nào đăng ký khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu và đợi chị Hiên ở trong khóa đó chưa? Giơ tay chị Hiên xem được không nào? À rồi ok. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên nhé Đó chính là các bước làm bài. Được không ạ? Các bước làm bài. Chúng ta có thể thấy là không chỉ riêng là làm nghị luận xã hội đâu Mà trong bất cứ một cái dạng tập làm văn nào Thì các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ phải làm bốn bước Đúng không ạ? Bước thứ nhất là phân tích đề và xác định vấn đề nghị luận Bởi vì là cái bước này là cái bước then chốt để các bạn không bị lạc đề Đấy, vừa rồi đấy Có bạn Hoàng Anh nói với chị là Chị ơi em buồn quá em xác định không đúng vấn đề nghị luận như vậy thì là là mình mình gọi là một cái bài văn của mình tự nhiên bị uổng vô cùng bởi vì kể cả mình có viết hay đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng không thể có điểm cao được bởi vì mình đã xác định sai đề bài ngay từ đầu rồi ngay từ cái bước đầu tiên rồi đúng không ạ rồi thì đấy là cái bước chị cho rằng là một cái bước cực kỳ quan trọng nha được không nào? Ờ, không phải là lệch bảng đâu Mà là chị Hiên không có phóng to được lên nữa Đây, thì chị sẽ phóng to thêm nhá Đây các bạn sẽ nhìn này các bước làm bài. Đây chị phóng to thêm nha. Thì cái bước số 1 sẽ là phân tích đề và xác định vấn đề nghị luận. Bước số 2 là lập ý và thiết lập dàn ý nhá. Gạch ý và thiết lập dàn ý. Bước số 3 là viết bài hoặc là viết đoạn văn hoàn chỉnh. Và bước thứ tư là đọc lại và sửa lỗi nếu có. Thế nhưng mà phải chia sẻ một cái câu chuyện vui vui như thế này có lẽ là trong cái tiến trình mà các bạn học á thì các bạn luôn làm duy nhất một bước đó là bước này luôn luôn đi tắt có nghĩa là sau khi mà xác định vấn đề nghị luận xong là tôi chẳng cần phải gạch ý gì cả và tôi cũng chẳng cần phải nghĩ đến cái việc là đọc lại và sửa lỗi nếu có cái bước duy nhất mà tôi làm đó chính là bước tôi sẽ viết luôn cái phần bài viết của tôi hoàn chỉnh bạn nào ở trong trường hợp như thế không ạ <laughs> Bạn nào trong trường hợp như thế không? giơ tay chị xem hay thả tim, thả like chị xem nào Đấy, bắt đầu đặt đến cái câu hỏi này đấy Một cái là lại thấy tim bay rợp trời <laughs> có nghĩa là có một cái bức ảnh vui vui á mà hình như một lần fanpage học văn chị Hiên cũng đã chia sẻ rồi đấy là cái việc mà đi lên cầu thang á, là cách tôi làm cái cũng giống như cái cách mà tôi viết bài là ngay lập tức tôi bước đến cái bước số 3 luôn còn lại tất cả các bước là phân tích đề ư thì tôi cũng làm qua qua thôi lập ý gạch dàn ý tất cả những cái đấy tôi đều làm tắt hết và tôi ngay vào lập tức là tôi viết bài luôn ô chị nghĩ rằng là sẽ rất tốt nếu như các bạn có thể làm xử lý rất là nhanh những cái bước ở phía trên chị nghĩ đó là điều rất bình thường đối với những bạn mà học tốt ý, thì cái việc các bạn ý đi tắt như thế là chuyện bình thường bởi vì người ta phải tiết kiệm thời gian người ta tư duy nhanh mà đấy là đấy là chuyện bình thường chị nghĩ là nó nó không hề nó không hề xấu ấy. rất bình thường thế nhưng mà nếu như chúng ta vẫn còn đang bị sợ đang bị rén đang bị băn khoăn về việc là là tôi phải tôi gì ạ tôi vẫn còn sợ viết nghị luận xã hội mà ngay lập tức tôi đã đi tắt vừa nhìn thấy đề cái tôi đã đi vào viết bài viết đoạn hoàn chỉnh thì chị nghĩ là các bạn cần phải phải xem lại bởi vì rõ ràng là cái bước từ lập ý gạch ý các bạn cũng đã làm tốt cái đó đâu mà trong khi nó là một cái sự then chốt cho những cái ý tiếp theo mà đúng không ạ em làm tắt nhưng cũng hay được điểm nghị luận xã hội tuyệt đối mà ừ đấy thì chị mới nói với nam rồi là chị nói rằng là là làm tốt không có nghĩa là xấu thế nhưng mà nó chỉ phù hợp với các bạn mà học tốt thôi còn lại đối với những bạn mà vẫn đang bị sợ đang bị rén khi mà viết nghị luận xã hội thì chúng ta cần phải làm những cái bước ví dụ như phân tích đề hay là xác định vấn đề nghị luận hay là lập ý và lập dàn ý chị cho rằng đó là những bước mà chúng ta cần phải luyện tập bởi vì nếu như các bạn không luyện tập thì các bạn sẽ không bao giờ thiết lập được một cái tư duy nhanh chị nói luôn là như vậy và đương nhiên các bạn sẽ thường xuyên bị lạc đề thường xuyên bị thiếu ý mặc dù là các bạn cũng hoàn chỉnh về bài văn hoặc đoạn văn đấy chỉ có điều là điểm của các bạn không có cao thôi thì đấy là chia sẻ chân thành từ chị Và cũng có nhiều trường hợp là không có đọc lại Và thậm chí là không biết rằng mình đã từng sai rất nhiều lỗi về chính tả hay về diễn đạt hoặc là viết thiếu mất một chữ này viết thiếu một chữ kia trong cái câu mà mình đang thể hiện thì tất cả những cái điều đấy đều chỉ đưa tới các bạn tới một cái kết quả thôi đó là điểm của các bạn thấp và chính vì điểm của các bạn thấp thế nên các thành ra là các bạn sẽ bị rơi vào một cái trường hợp là càng ngày càng sợ cái cái cái kiểu tập làm văn đấy càng ngày càng sợ cái dạng bài đấy đúng không ạ nhưng nếu như chị nghĩ rằng các bạn đã thực sự biết phương pháp làm bài và các bạn luyện tập nó mỗi ngày không hẳn là mỗi ngày mà dành thời gian nhất định để luyện tập nó thì chị tin là các bạn sẽ không sợ nữa bởi vì chị vẫn còn nhớ là khi mà chị có dạy cái chuyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Và trong một cái đoạn kết khi mà cô Mị cô ấy đã nhìn ra được tội ác của nhà thống lý bá Cha và cô ấy đã quyết định là đi đến một cái một cái quyết định rất là khó khăn nhưng mà cũng vô cùng quyết liệt đó chính là cầm cái con dao để cắt dây mây cởi trói cho A Phủ. Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao ở thời điểm này, Mỹ lại dám vượt qua cái nỗi sợ hãi về cường quyền, bạo quyền và thần quyền để có thể cắt dây mây cởi trói cho A Phủ. Thì một trong số những cái lý do chúng ta có thể đi trả lời cho cái câu hỏi này đó chính là bởi vì lúc bấy giờ cô Mỹ cô ấy đã nhìn ra được cái nỗi sợ hãi của chính mình. Được không ạ? Cũng giống như các em ấy. Bây giờ các em đang có nỗi sợ hãi Thế nhưng các em lại không dám đối diện với chính cái nỗi sợ hãi đó Đó, thế nên thành ra là chị thấy rơi vào một cái trường hợp Là các bạn không dám lăn xả vào việc học Và chính vì thế điểm thấp xong rồi lại càng sợ Càng sợ xong thì lại học càng kém Mà học càng kém xong thì lại sợ Và sợ thì lại dẫn tới kết quả kém Đó là chuyện rất bình thường Thế nên ngày hôm nay nếu như các em đang xem buổi học này và các bạn tự nhìn nhận lại chính bản thân mình và cho rằng mình đang thực sự sợ viết nghị luận xã hội thì hãy nghiêm túc ngồi ở đây cùng với chị ghi lại những gì mà các bạn cảm thấy cần thiết cho các em được không ạ à? ghi lại những gì mà các bạn cảm thấy cần thiết cho các em và thực sự học nghiêm túc thì khi các bạn đã dám đối diện với cái nỗi sợ hãi thực sự chiến đấu với nó thì sau này các em sẽ có được những cái bước phát triển rất là tốt nhá rồi À, Lợi có hỏi chị là chị ơi em muốn học khóa nghị luận xã hội chuyên sâu này nhưng thứ hai em lại trùng lịch học rồi ạ. À. Thế thì Lợi ơi, chị cũng trao đổi với em là như thế này. Đấy là em hoàn toàn có thể đăng ký khóa học. Nếu trong trường hợp em bị cấn lịch thì em có thể chủ động uh, xem lại ngay sau buổi hôm đấy bởi vì tất cả các bài giảng thì sẽ đều, đều được để lại để các bạn xem lại khi cần thiết và sau đó nếu có băn khoăn thắc mắc gì thì một là em nhắn tin cho chị trợ giảng, hai là em nhắn tin cho chị thì các chị sẽ ngay lập tức hỗ trợ cho em về cái phần kiến thức mà em chưa hiểu. Bởi vì chị biết là bản thân các bạn ý thì bây giờ bạn nào cũng rất bận, bạn nào cũng có rất nhiều lịch học khác nhau chứ không phải là chỉ thời gian để dành học môn văn. Thế nhưng nếu như chúng ta cứ tiếp tục trì hoãn như thế thì không bao giờ chúng ta phân bổ thời gian cho môn này được. Đúng không ạ? thế nên là chị nghĩ là các em rất nhiều bạn bạn ý cũng lựa chọn cái hình thức là bạn ý sẽ à, đăng ký và sau đó thì bạn ấy sẽ học lại ngay sau cái buổi học đó khi mà bạn ấy có thời gian thì em có thể cân nhắc và nhắn tin nhé hiện tại thì khóa học này vẫn đang được ưu đãi về học phí cực kỳ lợi thế cho các bạn ạ rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến dạng đề viết đoạn văn đoạn văn nghị luận xã hội đương nhiên là sẽ phải bao gồm 3 phần rồi đó chính là mở bài, mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Hãy nhớ nha. Hãy nhớ là chúng ta cần phải nắm về dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội nha. Và ở đây chị đã ghi, chị đã để trong phần tài liệu này cực kỳ khoa học và chi tiết dành cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Mở đoạn, đặt vấn đề. Và cái câu hỏi chúng ta cần phải đi trả lời đó chính là gì đây? Đó chính là vấn đề trình bày là gì? À, thế thì để giải quyết phần uh, phải để giải quyết vấn vấn đề mở đoạn này thì các bạn ơi, chúng ta sẽ phải dựa vào đâu ạ? Chúng ta sẽ phải dựa vào phần à, yêu cầu của đề bài. Hay nói cách khác chính là gì đây ạ? Chính là đề bài đấy nhá. Tiếp theo phần thân đoạn thì chúng ta sẽ có các cái thao tác như sau. Đó là giải thích. Đi trả lời cho câu hỏi Vấn đề đó được hiểu là gì? nêu ra cái khái niệm dựa trên cái sự hiểu biết của các bạn về vấn đề đó đơn giản hóa cái khái niệm đó để mọi người có thể hình dung được là chúng ta đang muốn trình bày cụ thể về một vấn đề như thế nào vấn đề gì ok chưa ạ sau đó đến cái phần phân tích bàn luận thì chúng ta sẽ nêu ra quan điểm của bạn về vấn đề đó như thế nào và tại sao lại như vậy sau đó sẽ là thao tác chứng minh thì cần phải đưa dẫn chứng hợp lý để chứng minh cho cái quan điểm mà bạn đang đề cập và làm rõ. Và sau đấy thì chúng ta có thể làm thêm một cái thao tác nữa, đó là cái thao tác lật ngược vấn đề, phản đề hay còn gọi là mở rộng. Thì ở đây chúng ta sẽ nêu ra là cái vấn đề tiêu cực cần phê phán có liên quan đến vấn đề đang bàn luận là gì? Hoặc là nhìn từ góc độ khác thì vấn đề đó được đánh giá như thế nào? Ra sao? Được không ạ? À? Và cuối cùng là chúng ta sẽ làm liên hệ bản thân Một cái bài học được rút ra đối với chính các em Hay nói cách khác là vấn đề đó có ảnh hưởng như thế nào tới bạn Hay là vấn đề đó giúp bạn rút ra được một cái bài học như thế nào Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần kết đoạn là nêu ra thông điệp Tức là khi mà các bạn đã nhìn nhận được về cái bài học đó rồi Các bạn đã có một cái sự nhận thức cũng như là cái sự thay đổi trong cái hành động của các bạn rồi thì sau đấy thì các bạn sẽ gửi gắm một cái thông điệp đến với mọi người ra sao vậy thì tự chung lại nhé đi việc viết một đoạn văn nghị luận xã hội đó là một cái tiến trình chúng ta đi trả lời các câu hỏi phải không ạ nếu như các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta là một cái tiến trình chúng ta đi trả lời những cái câu hỏi vấn đề trình bày là gì ở phần mở đoạn Giải thích vấn đề được hiểu là gì? Đúng không? Phân tích bàn luận quan điểm của bạn về vấn đề đó như thế nào? Tại sao lại như vậy? Chứng minh đưa ra dẫn chứng hợp lý cho cái quan điểm bạn đề cập và làm rõ nó. Phản đề mở rộng, cái vấn đề tiêu cực cần phê phán là gì? Và nhìn từ góc độ khác thì vấn đề đó được đánh giá ra sao? Được không ạ? À? Và vấn đề đó có ảnh hưởng tới bạn như thế nào và thông điệp bạn muốn gửi gắm là gì? Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá Được không nào? Hãy nhớ này Đây là dàn ý Và khi viết đoạn văn nghị luận xã hội Thì chúng ta cần phải đảm bảo được dàn ý này Thế thì bây giờ chúng mình sẽ đi làm rõ từng phần nhá Ok ạ à. Khánh Linh ơi, chị có nhá Em nhắn tin về pet Được các anh chị tư vấn nhá, Khánh Linh nhá Rồi ạ à. Bây giờ đến phần mở đoạn này Ô là trời, mở đoạn đây rồi, đây rồi Đây có phải là những gì các bạn cần không? Đây rồi, đây rồi <laughs> Ghi ngay, ghi ngay, cáp lại màn hình ngay Đúng không ạ? Chúng ta phải nói như thế chứ Chị nghĩ rằng là ừ, Đối với những bạn nào đã đăng ký khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu rồi thì các em không cần phải ghi nha Bởi vì là đây chính là tài liệu trong khóa học dành cho các bạn Một phần tài liệu rất nhỏ Nên các bạn cũng không cần phải ghi đâu Yên tâm là như vậy còn bạn nào mà chưa có ý định tham gia được không ạ hay là ở đây chỉ cần tập trung vào việc là học hỏi tích lũy kiến thức qua các phần phát thôi thì các em có thể chủ động ghi lại nhá thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cách đó chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta nêu ra được cái phần mở đoạn thì đợi chị một chút xíu nhá hình như nó ở bên này đây ạ à, phần mở đoạn trời ơi ok ạ à. nhá đây chính là phần mở đoạn nãy hồi hồi hồi vừa rồi là là đang chuyển sang cái phần uh, phân tích bàn luận chị có lớp cấp 2 luôn em đang học lớp mấy ở thái hà nhắn tin về ngay và luôn chứ còn chờ đợi gì cho đến bây giờ nữa rồi ở đây chúng mình sẽ có này như chị đã nói ở cái phần bảng ở phía bên trên thì chị nói với các em rằng là trong cái phần mở đoạn điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì phải nêu được vấn đề nghị luận. Đúng không? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó chính là cái yêu cầu được đặt ra là đối với đoạn văn thì tôi sẽ sử dụng một cái cách dẫn vào trực tiếp. Và tốt nhất là chúng ta chỉ nên sử dụng từ 1 cho đến 3 câu để dẫn dắt thôi. Nhá. Chúng ta sẽ dẫn dắt ngắn gọn, nêu đúng và đủ vấn đề nghị luận dựa vào yêu cầu của đề bài. Và đề bài thì có thể ra trong khá là nhiều dạng nhé Có thể là một trích dẫn Tức là khi mà chúng ta phân loại ấy, thì các bạn cũng có thấy là chị sẽ phân loại thành thứ nhất là dạng về tư tưởng đạo lý, thứ hai là dạng về hiện tượng đời sống. Thì trong tư tưởng đạo lý sẽ chia ra thành hai dạng nhỏ đó là vấn đề được đưa một cách trực tiếp. Ví dụ như bàn về ý nghĩa của hạnh phúc, đúng không ạ? Suy nghĩ về uh, vai trò của nghị lực suy nghĩ về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với người trẻ, vân vân. Thì đấy là những cái vấn đề được đưa ra một cách trực tiếp. Thế nhưng mà cũng có nhiều trường hợp thì cái vấn đề không được đưa ra một cách trực tiếp mà nó sẽ được truyền tải qua một cái câu chuyện, một cái nhận định, một cái hình ảnh, vân vân. Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị thì đấy là cái dạng đề là tư tưởng đạo lý được đưa ra một cách gián tiếp. Còn lại đối với hiện tượng đời sống thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? À, chúng ta có thể thấy rằng là người ta có thể yêu cầu các bạn làm rõ về một vấn đề tích cực hoặc là làm rõ về một vấn đề tiêu cực. Đấy, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Thế thì ở đây, đối với phần mở đoạn, như chị đã nói là chỉ sử dụng từ 1 cho đến 3 câu để dẫn vào thôi. Không có tham lam, không có dài dòng. Trong cái tiến trình mà học nghị luận xã hội cùng với các bạn nhá thì một trong những cái điều mà chị cảm thấy cực kỳ lo lắng các em có biết là gì không một trong những cái điều mà chị hiên cảm thấy cực kỳ lo lắng đó chính là các bạn viết mở đoạn siêu dài luôn có những bạn nhá còn viết mở đoạn lên đến tận nửa trang giấy <laughs> chị không hiểu là các bạn cân đo đong đếm kiểu gì bởi vì cái nhu cầu tức là cái cái mà người ta đưa ra yêu cầu trong đề bài á thì người ta chỉ yêu cầu mình là viết một cái đoạn văn khoảng 150 chữ hoặc là 200 chữ thôi. Thế mà ở đây các bạn lại viết hẳn một cái đoạn văn mà chị thấy là chiếm tới tận một mặt rưỡi của giấy thi Đã thế lại còn viết mở đoạn siêu dài luôn Ai bị rơi vào trường hợp đó không? Có ai bị rơi vào cái trường hợp đó không ạ? Chị tin là rất nhiều bạn Nhiều bạn thì không lố đến mức là nửa trang giấy thi Nhưng mà cũng gọi là dài đấy Nhìn là cũng tương đối đấy Chứ không phải đơn giản <laughs> Được không nào? Thế thì bây giờ nếu như mà biết được rằng là là chúng ta cần phải ngắn gọn lại á thì bây giờ các bạn ơi các bạn hãy thay đổi cái cách viết mở đoạn nghị luận xã hội của mình đi nhá hãy thật là ngắn gọn thôi được chưa ạ thế thì ở đây chị có cụ thể là 5 cái ý tưởng để giúp cho chúng mình có thể viết nghị luận xã hội tốt hơn đó là cách số 1 này đây là dùng cho đa dạng các đề nhá. trong hành trình trưởng thành mỗi chúng ta đều cần tích lũy những bài học giá trị và vấn đề nghị luận là một trong số những bài học như thế. À, ví dụ, được không ạ? À? Được không nào? Hay là cách hai Giống như những chú ong miệt mài đi tìm giọt mật cho đời. Bản thân tôi cũng đang bền bỉ chắt chiêu những giọt mật từ cuộc sống. Ý nghĩa của hạnh phúc hay vai trò của nghị lực là một trong số những bài học cũng là giọt mật mà tôi nhận được từ cuộc đời. Ví dụ thế hay là cuộc sống hiện đại giúp người trẻ chúng ta có được góc nhìn đa chiều về những vấn đề xã, xã hội và vấn đề nghị luận là một trong những từ khóa đang gây xôn xao dư luận ví dụ là như vậy nhá sống ảo chẳng hạn được không em hoàn toàn được phép xưng tôi bởi vì đây là một cái bài mà em sẽ bày tỏ cái quan điểm của em mà nhá linh hà nhá à, thu huyền nhá được không nào em hoàn toàn được phép xưng tôi ạ cách số 4 Xã hội hiện đại đang thay đổi chóng mặt kéo theo những vấn đề bức thiết cần được giải quyết và một trong số đó là em nêu ra vấn đề nghị luận. Hoặc là cách số 5 em có thể sử dụng nhận định, hình ảnh, câu chuyện phù hợp để có thể dẫn dắt làm phần mở đoạn. Thật ra là ở trong cái tài liệu này nếu như mà các bạn để ý một chút, đây ạ. Đợi chị chút xíu nhé. Nếu như mà các bạn để ý một chút đó, thì chị có một cái phần này các bạn ơi, đây là cái tài liệu dành cho các bạn tham gia trong ờ, được không ạ? Đây là đây ạ, đây là một cái tài liệu dành cho các bạn tham gia trong khóa học nghị luận chuyên sâu ạ. Đây chúng ta sẽ xem cái phần này nhé. Đó. Tài liệu mở rộng và tham khảo nhé. Thì đây là cái cách tổng hợp những cái cách đưa hình ảnh câu chuyện vào bài văn, đoạn văn nghị luận xã hội mà chính cái cách này sẽ làm cho cái phần bài viết của các bạn thứ nhất là sẽ trở nên thuyết phục hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có cái <laughs> chất văn ở trong cái phần bài viết của các bạn hay nói cách khác là nó làm tươi mát cái phần bài viết của các bạn. Có nghĩa là nó sẽ vừa có cái chất ý thế nhưng mà nó cũng sẽ lại có cả cái chất văn nữa. Và chị tin rằng là gì ạ? Đây cũng chính là một trong những cái điều mà các bạn hướng tới trong phần bài viết của các bạn mà. Không có nghĩa văn nghị luận là một cái dạng văn khô khan đâu. Mà cái điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta sẽ biết linh hoạt như thế nào thôi. Ok chưa ạ? Thì ở đây nhá, chị lấy ví dụ này. Ví dụ như chúng ta sẽ có đề tài. Đó là một cái đề bài là ý nghĩa của những điều tốt đẹp trong cuộc sống chẳng hạn. Thì ở đây á, là chị có linh sang và liên hệ với một cái đoạn thơ trong một cái bài thơ phố ta của tác giả Lưu Quang Vũ thì trong đó có nhắc tới một cái hình ảnh đó là hình ảnh bông hoa táo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh bông hoa táo sẽ là một cái sự gợi nhắc về những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời. Trong cuộc đời này thì cũng giống như bông hoa táo đến mùa thì vẫn nở. Đúng không ạ? Và những điều tốt đẹp đó sẽ là những cái điều mà luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này chỉ là bạn có đủ cái niềm tin của bạn để gì ạ? Để yêu, để trân quý, để nâng niu những cái điều đó hay không thôi. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng mình sẽ có nhá, ví dụ ôi nhiều ý tưởng quá. Nhiều ý tưởng quá. Các bạn sẽ xem nhá, ví dụ đây nhá. Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa? Được không ạ? Hình ảnh những bông hoa táo đến mùa lại nở rộ Khiến tôi nhớ về ý nghĩa Đây, khiến tôi nhớ về ý nghĩa Ồ, đợi chị, đợi chị chút <laughs> Đây ạ, à, khiến tôi nhớ về ý nghĩa của những điều tốt đẹp trong cuộc sống À, thế là các bạn có thể thấy là gì ạ? là khi mà chúng ta chúng ta làm cái này một lát nữa ở cuối bài á, kết đoạn đấy là chúng mình cũng có thể sử dụng hình ảnh bông hoa táo luôn để làm cái thông điệp gửi gắm đến mọi người luôn. Thì các bạn sẽ thấy là tự nhiên chúng ta sẽ tạo ra được một cái cách viết đó chính là đầu cuối tương ứng. Một xíu nữa tổng kết lại đưa ra một cái thông điệp gửi gắm đến mọi người đúng không ạ? Giống như bông hoa táo đến mùa thì vẫn nở. Những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện trong cuộc đời này Chỉ là bạn có đủ sự mở lòng để trao đi đúng không ạ để tin để yêu và để trao đi những điều tốt đẹp đó hay không thôi ví dụ là như thế nhá ok chưa ạ à, link của tài liệu này có không chị em ơi đây là cái tài liệu dành cho các bạn tham gia trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu của chị và hiện tại thì chị cũng đang tuyển sinh cho khóa học này tuấn hà không biết là em đã tham gia khóa học này chưa rồi ạ à, hay ví dụ lòng dũng cảm này đúng không thì chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của chim đại bàng phải không ạ có lần tôi chợt nghĩ nếu chú chim đại bàng có nếu chú chim đại bàng cho rằng mình chỉ là con gà Không dám bay ra khỏi tổ thì làm sao có thể trở thành chúa tể của trời xanh Và hình ảnh đó đã gợi tôi suy nghĩ về vai trò của lòng dũng cảm trong cuộc sống của mỗi người Đó, hay là hình ảnh của những cái bông hoa nhá Hình ảnh của những cái bông hoa mà mọc trong một cái thời tiết rất là khắc nghiệt Thì ở đây chúng ta có là hoa mọc trên đá, lá mọc bên thềm. Ở giữa những vòng vùng sỏi khô cằn, cây hoa dại vốn nhỏ bé mong manh, vẫn vươn mình bung nở như thách thức với khó khăn cuộc sống. Hình ảnh bông hoa kiên cường gợi tôi suy nghĩ về lòng dũng cảm. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? Hay ví dụ như ở đây chúng ta có hình ảnh của hoa hướng dương với những cái đề bài nói về sự lạc quan, hy vọng, ngôi sao, cầu vồng, Đúng không ạ? Hay là vai trò của biến cố nghịch cảnh thì chúng ta sẽ lấy hình ảnh của rông tố Đúng không nào? Rất là nhiều những cái hình ảnh để các bạn có thể tham khảo luôn Hay ví dụ như vô cảm à, Ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ đến với đời sống con người Lòng khiêm tốn, lấy về bông lúa Lấy về phân số Lối sống sẻ chia lấy hình ảnh của bản nhạc hình ảnh của hai biển hồ hay là những cái nguồn tài liệu khác nữa ví dụ như là nói về ở đây chẳng hạn chúng ta có Đấy các em thấy không? Rất là nhiều tài liệu luôn ấy Thế thì gợi ý sâu như thế À em siêu thích cách mở bài này hay lắm ý ạ uhm. Chị tin là không phải là chỉ một mình nam thích đâu Và chị tin là cũng có rất là nhiều bạn thích cái cái cái tài liệu này và nhớ nha, hãy tìm hiểu về khóa học này hiện tại vẫn còn đang được ưu đãi về học phí đấy ạ. Các bạn hoàn toàn có thể xử các, các bạn hoàn toàn à, có thể à, nhanh chóng đăng ký cái khóa học này để có thể tham gia cùng với chị Hiên nhá. Ok chưa ạ? Ở đây thì ờ, chị có những cái đề bài, những cái đề bài mẫu. Được không ạ? Ở đây chị chị Hiên có những cái đề bài mẫu để có thể triển khai cho các bạn. Được không ạ? Rất là nhiều phần tài liệu đây. Được chưa nào? Đây, ví dụ như đây chúng ta có một cái đề bài nha. Ví dụ như đây chúng ta có một cái đề bài Một cái đoạn văn mẫu để làm rõ những cái bước ở phía trên mà chị nói cùng với các bạn đấy Đúng không? Đây nhá. Đoạn văn mẫu đây. Được không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có một cái đoạn văn nói về hạnh phúc. Được không ạ? Ok, rồi chúng mình ơi. À các bạn ơi, hiện tại là đang rủ nhau đăng ký chung khóa học của chị Hiên công khai luôn đây này <laughs> Thúy diễn hay là Diên hay diễn đây <laughs> Rủ nhau công khai luôn đây này Thì ở đây nhá, ví dụ chúng ta có một cái đề bài đó là về vẻ đẹp của tình bạn chẳng hạn Được không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái phần mở đoạn như thế này Đó chính là Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Đây là cách mở đoạn, cũng là một cái cách mà chị sẽ hướng dẫn các bạn làm đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ đi từ những cái câu hỏi và chúng ta sẽ còn trao đổi với nhau cả về cái cách đấy là những cái câu hỏi mà dồn đầy dồn đầy dồn đầy để dẫn tới một cái vấn đề mà chúng ta mong muốn đề cập không nhá ok chưa ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mở đoạn này và mở đoạn này là chúng ta đi từ cái câu hỏi đó là gì ạ nếu có ai đó hỏi tôi rằng bạn có hạnh phúc không tôi sẽ chẳng ngại ngần mà đáp lại tôi rất hạnh phúc vì tôi có những người bạn và khẳng định à được không ạ tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống con người đó ok chưa ạ chúng ta sẽ à, khẳng định cho cái vấn đề đấy giải thích cho cái vấn đề đấy và nêu ra những cái phần phân tích và bàn luận bởi trước nhất tình bạn là ôi đợi chị một chút nhá <laughs> tại bởi vì là phóng to cho các em quá thế là chị cứ loanh quanh không không có làm được cái này đây ạ à, đây nhá Thân đoạn này phân tích bàn luận chia ra thành các ý này Giải thích xong phân tích bàn luận chia ra thành các ý này À đúng tình bạn Thúy Diễn luôn này <laughs> Hôm nay à, cho vào cái đề này Nhìn tham khảo đến này Nhìn kiểu như là thấy mình à, Thấy mình trong đó hả <laughs> Đôi bạn cùng tiến đây hả Phải không? Phải đôi bạn cùng tiến đây không? Rồi, thì ở đây chúng mình sẽ có này Đó chính là phần thân đoạn mình sẽ chia ra thành các ý Thứ nhất, trước nhất bởi tình bạn mang vẻ đẹp của sự chân thành nếu không thực lòng quan tâm, tức là ở đây là nêu ra viết theo kiểu cái diễn dịch ạ. Mình nêu ra cái luận luận điểm của mình trước, cái quan điểm của mình trước. Sau đấy thì mình bắt đầu là lập luận thêm cho nó. Ý hai là tình bạn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng. Ý ba là gì ạ? À, bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Đúng không? Sau đó chứng minh thì lấy những cái dẫn chứng. Dẫn chứng đầu tiên là dẫn chứng về tình bạn trong lịch sử. Có những tình bạn lưu danh muôn thuở như là Lưu Bình với Dương Lễ, Bá Nha với Trung Tử Kỳ, đúng không ạ lý bạch và mạnh hạo nhiên nguyễn khuyến với dương khuê và ở thời điểm hiện tại tức là một cái dẫn chứng cập nhật thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái dẫn chứng đó là về một cái tình bạn gắn bó tương thân tương ái tựa như anh em một nhà rất đáng ngưỡng mộ trong thực tế như câu chuyện học trò minh quang tỉnh thái bình đã 9 năm cõng người bạn quốc đạt bị bệnh xương thủy tinh tới trường và cùng nhau thực hiện ước mơ hoài bão thì các em ơi, đây chính là gì ạ? À, đây chính là gì nào? Đây chính là cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật đấy. Có nghĩa là chúng mình lấy từ cuộc sống đấy. Ok không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đây chính là dẫn chứng chúng ta lấy từ cuộc sống. Sau đó liên hệ bản thân. Bản thân tôi luôn cảm thấy tình bạn mang một vẻ đẹp rất kỳ diệu. Và hiểu được điều đấy thì tôi luôn trân trọng những người bạn mà tôi đang có và sẽ làm những cái điều tốt nhất để có thể gì ạ? Để có thể là bảo vệ cái tình bạn đó, nâng niu và trân trọng cái tình bạn đó. Sau đó thì kết kết đoạn đưa ra một cái phần thông điệp gửi gắm đến mọi người, đúng không? Đấy, đưa ra một kết đoạn, đúng không? Ok chưa nào? Và nhắc tới một cái câu nói uh, trong một cái tình bạn cũng cực kỳ đẹp mà chúng ta biết được đó là cái tình bạn của gì ạ? Đó là cái tình bạn của Nobita và Doraemon đúng không ạ? Cái lời thấm thía của Nobita dành cho người bạn Doraemon thân thiết rằng Bây giờ tớ đã hiểu rồi, Doraemon ạ à, Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh Thế thì ở đây chị cũng đang thấy là dường như là ngày hôm nay nói về tình bạn <laughs> Ngay lập tức thấy chúng mình là Ngay lập tức thấy chúng mình <laughs> bây giờ đang làm một việc mà chị thấy đáng yêu lắm ấy Các em biết là gì không? Là các bạn ấy đang bắt đầu tác nhau <laughs> để rủ những người bạn của mình vào học mà trong khi chị phải nói thật một điều là là các em ơi, rõ ràng là cái phần phát trực tiếp của chị thì sắp kết thúc rồi. <laughs> mà bây giờ mới chợt nhớ ra là ôi chết rồi, tôi có những cái người bạn rất là thân thiết với tôi và những người bạn đó <laughs> cũng đang gì ạ, đồng hành cùng với tôi trên cái chặng đường này chợt nhớ ra. Chợt nhớ ra người bạn của mình khi mà chị nói về tình tình vẻ đẹp của tình bạn à. Đáng yêu quá đi mất luôn ấy Ok, thế thì ở đây nhá Ví dụ như thế chúng ta sẽ có một cái phần viết như thế này Các bạn sẽ chú ý này Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Bạn có hạnh phúc không? Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại Tôi rất hạnh phúc Vì tôi đang có những người bạn Tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống Nó là sự kết nối giữa con người với con người Cùng chung những sở thích, tính cách và hướng tới những giá trị tốt đẹp cùng nhau phát triển. Tình, bởi gì ạ? À, tình tình bạn mang vẻ đẹp kỳ diệu bởi trước nhất. Nó mang vẻ đẹp của sự chân thành. Nếu không thực lòng quan tâm và chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Không chấp gì ạ? Tình bạn là không chấp nhặt hơn thua, so đo tính toán. Đem sự chân thành và mang đến cho những phút giây, mang đến cho ta những phút giây bên nhau thực thoải mái, dễ chịu không chỉ vậy, tình bạn còn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng. Có một người bạn luôn sát cánh kề vai, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự dù cho cuộc đời ngoài kia nhiều bộn bề mệt nhọc thì ta vẫn luôn có những người bạn đủ tin tưởng để thấu hiểu và chia sẻ. Và trên hành trình phía trước, bạn bè chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ta sự góp ý thẳng thắn, lời khuyên hữu ích giúp ta nhìn nhận đúng về bản thân mình. Trong lịch sử, có những tình bạn lưu danh muôn thuở như Lưu Bình Dương Lễ, Bá Nha với Trung Tử Kỳ, Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên, Nguyễn Khuyến với Dương Khuê. Có những tình bạn gắn bó tương thân tương ái như anh em một nhà rất đáng ngưỡng mộ trong thực tế cuộc sống hiện nay. Đó là học cậu học trò Minh Quang, 9 năm cõng người bạn quốc đạt bị bệnh xương thủy tinh tới trường, cùng nhau thực hiện ước mơ hoài bão. Những dẫn chứng đó hay là những minh chứng đó đã thêm một lần nữa khiến cho bản thân tôi cảm thấy rằng tình bạn mang vẻ đẹp vô cùng kỳ diệu – và chính điều này giúp tôi luôn trân trọng những người bạn mà tôi đang có. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, người ta dễ dàng kết nối và giao lưu, tình bạn có thể rộng khắp, nhưng hãy luôn chân thành khi đối xử với nhau. Hãy biết trân quý tình bạn đẹp, bởi chính như lời thấm thía của Nobita dành cho người bạn Doraemon thân thiết rằng Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ. À. Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh. Đó thì ví dụ đấy là một cái phần bài viết tham khảo nhá. Được không ạ? Đấy là một số những cái phần bài viết tham khảo mà chúng ta sẽ dựa trên cái gì ạ? Chúng ta sẽ dựa trên cái cấu trúc mà chị đã chia sẻ trước đấy với các bạn. Bao gồm các ý. Thứ nhất, đó là gì? Thứ nhất, đó chính là mở đoạn nêu vấn đề. Thứ hai là thân đoạn. Chúng ta sẽ phải làm được gì nhỉ các bạn nhỉ? Phần thân đoạn chúng ta sẽ phải giải thích, phân tích bàn luận, chứng minh, lật ngược vấn đề nếu cần, liên hệ bản thân và cuối cùng kết bài đưa ra một cái thông điệp gửi gắm đến với mọi người. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Đấy chính là cái phần nội dung mà các bạn cần phải nắm được giúp cho chị. À, chị thấy ở đây có một bạn à, comment rằng là gì đây ạ? Chị ơi hướng dẫn chi tiết phần bàn luận của thân bài đi. Thì Linh Đan ơi, có lẽ là trong buổi ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ không đủ thời gian để có thể làm với các bạn cái điều đấy. Chị sẽ hẹn gặp chúng mình ở trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu sẽ khai giảng vào cuối tháng 3 này các em nhé. Ở trong khóa học đó thì chị sẽ cùng với các bạn đi khai mở những cái ý tưởng hay hơn nữa chúng ta sẽ học thật là kỹ về từng phần thì chúng ta sẽ cần những cái bước đi như thế nào thì chúng ta sẽ làm rõ ở trong cái khóa học đấy cùng với chị nha. Còn ngày hôm nay thì à, chị cũng đã trao đổi cùng với các em về cái dàn ý này. Bên cạnh đấy còn là cái cách hướng dẫn cho các bạn về cái cách mở đoạn và bên cạnh đấy là một số những cái ý tưởng để giúp cho các bạn có thể khai mở được trong cái phần viết của mình. Nếu như để hỏi chị Hiên về thời gian mà chúng ta cần dùng để viết một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 150 chữ đến 200 chữ thì chị nghĩ là tối đa sẽ là 20 phút tối đa là 20 phút. Còn nếu như các bạn đang viết đến tận 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút thì chị nghĩ là nó thực sự đang không ổn ạ. À. Các bạn cần phải cân bằng lại thời gian nhá. Rồi, còn nếu như mà bài văn thì đương nhiên là mình sẽ cần dung lượng thời gian nhiều hơn rồi. Có thể là 40 50 phút là chuyện bình thường nhá, tùy theo. Phần liên hệ có được sử dụng đại từ nhân xưng em không chị? Nếu như mà đối với các bạn học sinh cấp 2 thì các bạn có thể sử dụng em, các bạn lớp 7, lớp 8 á nhưng mà các bạn lớp 9, lớp 10, lớp 11 thì hoàn toàn có thể 12 hoàn toàn có thể sử dụng tôi. Còn nếu các bạn sử dụng tôi hay em thì cũng không sai ạ. Bởi vì về cơ bản cái này thì sẽ dựa vào đề bài nhé. Nếu mà đề bài người ta cho là nêu suy nghĩ của anh chị thì các bạn xưng tôi. Còn nếu đề bài người ta là nêu suy nghĩ của em thì các bạn có thể xưng em. Như vậy cho hợp lý. Tức là tất cả là đều dựa vào cái gì ạ? Tất cả là đều dựa vào đề bài. Nhá. À, Em viết 120 phút có sao không ạ? Không sao đâu, Công Hiên ạ. Không sao em ạ. Chỉ là em sẽ không còn thời gian để làm những cái bài khác và điểm của em sẽ cực thấp thôi. Chứ còn cũng không có vấn đề xảy ra cả, không có vấn đề gì xảy ra cả. Bởi vì về cơ bản thì uh, chúng ta vẫn gì ạ? Về cơ bản thì chúng ta vẫn hoàn thành cái phần bài viết đó bình thường mà. Đúng không? Thế nên chị thì chị nghĩ là uh, không sao hết, không có điều gì xảy ra cả. <laughs> Đúng không ạ? Không có điều gì xảy ra hết. Rồi, uh, nhất trí Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp tại đây cùng với chị nhé. Và chị rất hy vọng rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong những cái buổi phát trực tiếp tiếp theo. Và như điều chị mong mỏi nhất vẫn là được gặp chúng mình ở trong cái khóa chinh phục nghị luận xã hội bởi vì đây sẽ là một cái khóa học mà chị tin rằng là các bạn sẽ học được rất nhiều thứ ở trong đó. Được không nào? Chị tin rằng là các bạn sẽ học được rất nhiều thứ ở trong đó. Vậy nên là uh, cực kỳ mong là các bạn có thể tìm hiểu về cái khóa học này và nếu được thì có thể tham gia cùng với chị trong cái khóa học này nhé. Ok không ạ? À? Hiện tại thì vẫn đang được ưu đãi về học phí đấy ạ. Hiện tại vẫn đang được ưu đãi về học phí. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể chủ động nha. Các em hoàn toàn có thể chủ động uh, tìm hiểu và đăng ký khóa học này để gặp chị Hiên nhé. Còn bây giờ thì chị Hiên sẽ gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các bạn sẽ học thật tốt nhé.